Mà nếu như em lỡ nghe rồi chị cho anh xin đốt lần này em Nhưng là when you see me calling Tình em không những mấy Cause with that heavy hit me Thì cô ơi cũng có thật em biết em nói là không muốn gặp anh nữa anh chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa sao